Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Như cái tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ review channel hoa mới ra mắt của nhà Jean Paul Gaultier Đó chính là Limeo Perfume Đây Đó Thì channel hoa này mình được bạn Hoàng Tuấn cho mượn Bạn Hoàng Tuấn thì cũng có bán nước hoa và cũng có chơi với mình Thì bạn ấy bảo là ông ơi ông review con này đi Thấy bảo ngon lắm Và chúng ta hãy cùng nhau xem xem là channel hoa này nó có ngon hay không Và nó có khác gì so với những cái đàn anh đi trước Và liệu nó có thể thay thế được những đàn anh đi trước hay không Thì hãy cùng nhau bắt đầu nhá đầu tiên ta xem về ngoại hình thì nó vẫn là hộp như này thôi chai này là 200 chai 200 ml vẫn làm cái hộp màu đen và các bạn hãy nhớ rằng là các bạn hãy nhấc lên như này chứ đừng mang cái mở ra để mở ở đây và chai này nó là thiết kế toàn bộ là màu đen chứ nó không như là Ultra Milk là màu xanh còn đây là màu đen này hai ngày ngày trông lực lưỡng hơn về phần mùi hương của Limeo Perfume này thì nó mang đến cho mình khá là nhiều điều bất ngờ và quen thuộc đó nên là nói thế các bạn là có thể hiểu đúng không khi bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy ngay cái vai của nhà Jean Paul Gaultier này cái vai đó nó có phần đến từ chai nước hoa limeo này đến từ cái phiên bản đầu tiên này cái nốt hương hoa lavender hay còn gọi là hoa oải hương rất là quen thuộc nhưng mà ở đây và một lúc sau thì các bạn lại thấy rằng là cái nốt lavender nó biến mất nó lại xuất hiện một cái nốt cực kỳ quen thuộc mà lại rất là mới mẻ ở trong cái trong của bộ sưu tập nhà trong Pau Gaultier này đó chính là nốt hương hoa diên vĩ cái nốt hương hoa diên vĩ thì nó lại đến từ trái nước hoa này đó là Dior Homme Ten và nếu như để so hai cái nốt hương hoa diên vĩ thì ở Dior Homme Ten cái nốt hương hoa diên vĩ nó có phần dày hơn có phần tối hơn còn ở Limeo này Limeo Perfume này thì nó có phần sáng và nó không dày bằng đó, và khoảng 15 đến 20 phút sau khi các bạn xịt cái mùi hương của Limeo Perfume này ra thì các bạn sẽ nhận thấy được một cái vai gia vị cùng với oải hương. Oải hương ở đây nó khác với oải hương của Limeo khi mà oải hương của Limeo mình cảm giác nó bị làm hơi bị quá đà, hơi bị phấn quá và cảm giác ngửi nó có phần gì đó khá là kiểu hơi đĩ đưỡi. Đó. Còn ở Limeo Perfume này thì nó đã được chỉnh lại, nó đã được có giới hạn và về sau thì mùi hương này nó có phần khá là cay và ấm nhưng mà qua xem những cái nốt hương ở trên trang chủ của nhà Jean Paul Gaultier công bố thì chúng ta không thấy những cái nốt gia vị ở đây có lẽ rằng là họ sẽ giữ lại một cái vai rất là quen thuộc và về sau thì chai nước hoa Limeo Perfume này nó bắt đầu xuất hiện vani nó bắt đầu giống với chai Uchamil ở đây đó nên là cái việc mà nhiều người bảo là nó là phiên bản live giữa Gmail và ultra Ultramail thì mình thấy rằng cũng khá là ok nhưng mà ở ở ở ở chai nước hoa ultra Ultramail này thì cái nốt gia vị nó làm rất là rõ ràng còn ở đây ở Gmail Perfume thì nó lại được điều chỉnh xuống khi mà vani ở đây các bạn đã nhận thấy rất rõ vani và và gia vị được cân bằng với nhau nó làm cho mùi hương có phần dễ ngửi và dễ chịu hơn càng về sau thì mình càng nhận thấy rõ vani đó nên là mình nghĩ rằng là đây là một cái phiên bản điều chỉnh rất là ok của nhà Jean Paul Gaultier này làm và là một cái flanker rất là tốt sẽ bắn chạy trong một thời gian tới về cái độ bám tỏa của Limeo Perfume này phải nói rằng là nó bám và nó tỏa hương khá là tốt trên da mình khi mà nó lưu ở trên da mình khoảng tầm hơn 8 tiếng mặc dù đây là mình vừa tắm xong rồi mà mình vẫn còn thấy thoang thoảng ở trên tay và cái độ tỏa hương vào kiểu mình đi đi để tay nhảy mình để tay nhảy thôi nhá mình vẫn còn ngửi thấy thi thoảng vẫn ngửi thấy thì cái độ bám quả của Libre Perfume này nó rất là tốt và về cái giá tiền của em nó thì hiện nay thì như trên thị trường còn tầm 2 triệu đồng cho cái phiên bản 125ml Còn phiên bản 200ml này như đắt hơn Vậy thì với ba phiên bản Limel, rồi Ultramail và Limel Perfume này Thì chúng ta nên lựa chọn phiên bản nào thì mình sẽ nói ra những cái quan điểm của mình về từng em với Limeo thì mình nghĩ rằng là về cái độ bám quả của Limeo càng ngày càng kém đi và mùi hương nó không nó đã bị với mình nó đã bị lỗi thời còn với Uchamel thì nó vẫn được coi là một trong những cái chai nước hoa gọi là ông vua ba sản vì cái độ bám quả khá là tốt nhưng mà gần đây những cái phiên bản gần đây mình thấy rằng là khá nhiều bạn than rằng là nó lưu hương không tốt và nó tỏa chỉ ở mức trung bình nó không bằng những cái phiên bản trước nữa có lẽ rằng là đó là một cái chiến thuật của ừ, cái nhà nước hoa trong bao Cotier này khi mà họ đẩy sản phẩm mới thì họ cũng sẽ hạ chất lượng đây là cái quan điểm của mình nhá là nó sẽ họ hạ chất lượng của những cái phiên bản cũ xuống để bán được chạy hơn những cái phiên bản mới và với mùi hương của um, ừ, Uchamel ấy thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp để cho các bạn đi date đục và còn nó có phần gì đó khá là trẻ còn nếu như chúng ta xét về Limeo Perfume này thì nó là một cái phiên bản có phần làm trứng chạc hơn làm trưởng thành hơn blend mùi tốt hơn nịnh mũi hơn và quan trọng là độ bám quả thì nó rất là tốt nên là em này thì chúng ta có thể sử dụng vào việc là xịt hàng ngày vào mùa đông chứ không nhất thiết là phải đi đết đủ các thứ tại vì cái vai vani ở đây nó đã được điều chỉnh rất là cân bằng với gia vị nên là em này nó khá là nịnh mũi chứ nó không thực sự là nó nó không khó chịu như là ở Ultramail khi mà Ultramail mình có cho bạn à, Jolin gửi bạn à, Jolin không thích nhưng mà mình nghĩ là nếu như cho Jolin gửi cái bản bản uh, Limail Perfume này thì có lẽ rằng là bạn Jolin cũng sẽ thay đổi quan điểm tại vì với mình mình cảm thấy rằng là với Limail Perfume này nó gần như là nó là phiên bản cải thiện rất là tốt và các bạn nó sẽ dành cho những các bạn có tầm tuổi chung chung hơn một chút trưởng thành hơn và nếu như bạn đã sở hữu Ultramail rồi hay là sở hữu Limail rồi thì mình nghĩ rằng là cái việc bạn lựa chọn mua thêm Limeo Perfume nó là chưa cần thiết Tại vì ở Limeo Perfume nó vẫn vang cái cái vai của hai chai nước hoa này Nên là nếu như bạn đã sở hữu một trong hai chai, bạn thích thích một trong hai chai rồi Hoặc là bạn đang có cả hai chai rồi thì bạn không nhất thiết phải mua Limeo Perfume làm gì cả trừ khi là bạn là một fan hoặc là bạn à, muốn cải thiện hơn về độ bám tỏa thì có thể mua em nó còn nếu như là bạn à, sử dụng nó là một cái chai nước hoa để thay đổi đổi gió thì mình nghĩ rằng là cái việc mua lemon perfume này là không cần thiết còn còn nếu như bạn đang lăn tăn giữa ba cái mùi hương này thì mình vote và mình rất đánh giá cao Limeo Perfume là cái phiên bản mà các bạn có thể sắm được và nó có thể đa dụng hơn với Ultramil hay là với Limeo mà nó cũng có phần nam tính và vẫn quyến rũ sexy như cái tên gọi là ông vua ba sàn mà ông vua ba sàn này thì chắc là ông vua đi bắp rượu rồi chứ không phải ông vua đi quẩy nữa